một người dùng đĩa bắt quái còn một người dùng chiêm tinh học. Tuy phương pháp khác nhau nhưng kết quả dự đoán của hai người lại quá trùng khớp, khiến người xem phải dùng mình. Hai nhà tiên tri nổi tiếng thời hiện đại Cậu bé thần đồng Ấn Độ Abhigrahanan đã trở thành một hiện tượng khi dựa vào chiêm tinh học để đưa ra các dự đoán chính xác. Ví dụ như ngay từ tháng 8 năm 2019 cậu đã tiên tri chính xác về sự xuất hiện của một đại dịch ảnh hưởng đến toàn cầu. Đó chính là Covid-19 sẽ bùng phát ở Trung Quốc đại lục sau đó, lan ra toàn thế giới. Còn bậc thầy tiên tri người Malaysia ông Dato' Anthony Cheng được mệnh danh là người có lời tiên tri ứng nghiệm nhất lịch sử hiện đại. Nổi tiếng nhất có lẽ là những dự ngôn ông đưa ra vào năm 2019, trong đó 13 trên 14 lời tiên đoán của ông đã trở thành sự thật. Ông Dato đã có hơn 16 năm nghiên cứu kinh dịch, kỳ môn độ giáp, bát tự, phong thủy, cùng chung sứ mệnh cảnh báo nhân loại. Mặc dù những lời tiên đoán của hai nhà tiên tri này không chính xác 100% và có nhiều người hoài nghi vào khả năng của họ, nhưng bản thân họ đều có sứ mệnh riêng đó là cảnh báo nhân loại trước những thảm họa. Trong vi mới nhất ngày 22 tháng 10 năm 2021, Anan nói những điều cậu dự đoán chắc chắn không phải là để thúc đẩy sự sợ hãi của người khác, mà đây là nhiệm vụ của một nhà chiêm tinh học có sứ mệnh cảnh báo mọi người những việc sắp xảy ra. Mục đích của chiêm tinh không phải là khiến bạn hoảng sợ, mà là giúp bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho những gì sắp xảy ra. Tương tự nhà tiên tri đa tâu Anthony Cheng cũng từng nói, ý nghĩa của lời tiên tri không nằm ở độ chính xác và không chính xác tuyệt đối, mà là ở tác dụng cảnh báo tương đối. Cuộc tái thiết toàn cầu sắp xảy ra, Cậu bé Ấn Độ tiên đoán thế giới sắp diễn ra một sự kiện giống với cuộc khủng hoảng toàn cầu ở thế kỷ 16 và 17. Lúc đó, các nền kinh tế trên toàn thế giới sẽ liên tục gặp khủng hoảng và tan vỡ. Điều đặc biệt là sự việc này từ lâu đã được lên kế hoạch sẵn với tên gọi là cuộc tái thiết vĩ đại. Anan cũng dẫn lời cảnh báo của Đức Hồng Y Raymond Bắc rằng cuộc tái thiết vĩ đại thật ra là một âm mưu ngầm. Nó mượn cơ đối phó với đại dịch COVID-19 rồi thông qua sự thiếu hiểu biết và sợ hãi của các công dân và quốc gia để thao túng họ. Nhà tiên tri Malaysia cũng có nhận định tương tự. Điều đáng nói là âm mưu thành lập liên minh của các cường quốc đã nổi lên. Mượn cớ là duy trì ổn định cho khu vực, nhưng thật ra là đang làm mất cân bằng một cách nghiêm trọng những cuộc nội chiến đang nhăm nhe. Lúc đó mạng sống của con người hết sức rẻ mạt, Đồng thời ông còn cho biết nhiều sự thật sẽ liên tục xuất hiện trong những tháng cuối năm 2021. Lúc này tình hình quốc tế sẽ mất cân bằng dẫn đến các lãnh thổ được vẽ lại với nhiều biến số. Nhận định nhất quán về thiên tai, dịch bệnh và vaccine Anan cho biết thiên tai nhân họa ngày càng khắc nghiệt và sẽ diễn ra khắp nơi trên thế giới. Cho đến tháng 5 năm 2022 thì mới có dấu hiệu dừng lại. Nhà tiên tri Đa Tâu cũng nói, thảm họa do con người tạo ra và thiên tai khắc nghiệt sẽ trở lại và đang ở mức độ thảm khốc. Về vaccine, thần đồng Ấn Độ cho biết nhiều quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao vẫn phải đối mặt với mức độ lây nhiễm rất cao ví dụ như Mỹ, Anh, Israel, Singapore là một trong những nước được ca ngợi vì nỗ lực tiêm chủng. Nhưng trong một thời gian ngắn quốc gia này sẽ phải chứng kiến tỷ lệ nhiễm bệnh đạt mức kỷ lục. Tương tự những quốc gia như Anh, Mỹ, Israel trong tương lai không xa sẽ tự phải hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời cậu còn tiên đoán một làn sóng bùng phát dịch bệnh mới sẽ lây lan nhanh chóng và ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Trước đó, nhà tiên tri Malaysia cũng đưa ra nhận định của mình về dịch bệnh và vaccine. Ông nói, đại dịch thế giới sẽ mở ra một làn sóng thách thức mới. Nguyên nhân của việc này có thể là do sức đề kháng của vaccine hiện tại không còn hiệu quả, virus đột biến xuất hiện. Ông nhấn mạnh làn sóng dịch bệnh cuối năm 2021 cực mạnh, và vaccine dù có tốt đến mấy thì cũng không giúp gì được nhiều trong tình cảnh ấy. Sống hòa hợp với thiên nhiên Cậu bé Anan nói, mẹ thiên nhiên biết rõ nhất điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì thế chúng ta hãy chăm sóc những mảnh ghép mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Cậu đưa ra ví dụ, chúng ta có nước, không khí và năng lượng mà tự nhiên cung cấp Thiên nhiên đã ban cho chúng ta những thứ đủ và thiết yếu trong cuộc sống, do đó hãy bảo tồn và sử dụng chúng một cách hợp lý nhất có thể. Thần đồng cho biết ý của cậu không phải là hạ thấp khoa học công nghệ hiện đại, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng làn sóng phổ biến của các thiết bị nhân tạo là có xu hướng không tốt cho nhân loại. Tôi chắc chắn rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này là đón nhận mẹ thiên nhiên và trở về với mẹ thiên nhiên. Tương tự nhà tiên tri đa tàu Anthony Cheng cũng đưa ra cảnh báo, không ai biết được rằng đại dịch Covid-19 sẽ là khởi đầu hay kết thúc của nhân loại. Nhưng nếu con người không chịu thay đổi, vẫn tiếp tục phá hoại thiên nhiên, phá vỡ chuỗi sinh học, gây ảnh hưởng tới chuỗi lương thực thì một đợt dịch khác chắc chắn sẽ đến. Và đến lúc đó nhân loại sẽ lại bị trừng phạt một lần nữa, giữ thiện niệm và tin vào thần. Nhà tiên tri Malaysia từng nhấn mạnh phương pháp hiệu quả nhất để ứng phó với kiếp nạn là luôn giữ thiện niệm trong tâm. Ông nói, nhân loại chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Chúng ta từng tự cao tự đại cho rằng con người có thể thao túng mọi thứ, nhưng kết cục là ngày càng có nhiều thứ không thể thao túng được. Nhưng thần có thể nói cho bạn tất cả. Hãy tin vào những gì bạn tin. Dùng thiện niệm đối đãi với tất cả để được thần bảo hộ. Thần đồng A Nan cũng nói điều tương tự. Trong các vi của mình cậu bé tiên tri Ấn Độ luôn tin rằng tín ngưỡng vào thần là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề break.